Xem tử vi cho thấy năm vừa qua, tuổi ất tỵ gặp nhiều vất vả, khốn khó đủ đường, nhiều khi giật mình kinh khiếp trong cảnh nợ nần, túng thiếu tiền bạc, phải cúi đầu đi vay mượn khắp trốn, nhưng nghèo khổ thế đủ rồi. Bước sang năm Quý Mão 2023 tới đây sẽ là một năm mà tuổi Ất Tỵ có thể hồi phục và gây dựng lại những gì đã bị mất mát trước đó. Trong năm 2023 này, Ất Tỵ sẽ đón một năm với nhiều may mắn và phúc khí vây quanh do có các tinh phù trợ quý nhân tam hợp nâng đỡ, bản mệnh cầu được ước thấy, chỉ cần quyết tâm làm việc, không bỏ lỡ giữa chừng, thì át gặt hái được thành công ngoài dự kiến. Xem tử vi tháng mới cho thấy, vận trình tháng 3 âm lịch của Ất Tỵ, sinh năm 1965, sẽ bừng sáng bất ngờ nhờ tam hợp nâng đỡ, từ sự nghiệp, công danh cho đến tài lộc của con giáp này đều khởi sắc. Khi được thần tài ban lộc, thần may mắn gõ cửa, bất ngờ đổi đời chúng lớn, giàu có ú ụ, tiền bạc ào ào kéo về nhà như nước lũ, cuốn trôi đi sự vất vả, nghèo đói cả một đời, đổi lại là tiền tỷ cầm tay, nhà lầu xe hơi, cuộc sống sung túc, khiến người người kính nể. Vậy, vận trình cụ thể tháng 3 âm lịch về sự nghiệp, công danh, tiền bạc, sức khỏe và tình duyên, gia đạo của người tuổi Ất Tỵ sẽ ra sao? Và điều gì giúp con giáp này đổi đời giàu có nhanh chóng trong tháng 3 âm lịch này? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được Minh Đường Tử Vi bật mí ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nhé. Thân tài báo mộng, tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, gặp thời đổi đời giàu nhanh chóng mặt, tiền tỷ cầm tay đúng tháng 3 âm lịch. Quý vị, anh chị và các bạn thân mến, người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, có đầu óc tư duy, luôn suy tính kỹ càng, cẩn mật. Một khi đã quyết định hành động điều gì, họ sẽ không biến hóa, không xê dịch, mà luôn kiên cường tiến tới tiềm năng đã chọn. Họ luôn tỏ vẻ vô cảm, không chăm sóc tới bất cứ điều gì, nhưng kỳ thực, nội tâm lại dậy sóng, có tính hoài nghi rất lớn. Người này túc trí đa mưu, có khiếu thẩm mỹ tốt, hoàn toàn có thể trở thành thiên tài về thẩm mỹ và nghệ thuật. Về cuộc sống, phải chịu nhiều khổ cực, nhưng phúc lộc cũng đủ đầy, họ thường được lợi, được người khác phái giúp sức. Nếu theo con đường học tập, thì năng lực thành công xuất sắc lại càng cao, nhờ có trí tuệ mà làm gì cũng sẽ thuận tiện hơn, vạn sự triển khai theo chính nghĩa thì tất được cát lành. Tuy nhiên, nên điều tiết cảm xúc, tránh trở nên quá độc đoán sẽ mất đi năng lực phán đoán đúng chuẩn, dẫn đến thất bại, phá hoại tài lộc. Ất Tỵ, sinh năm 1965, người mệnh hỏa này có lòng từ tôn rất lớn, chứa đậm chất ngầu mạnh, thích độc lập tự chủ, cũng rất cố chấp, bảo thủ nên không dễ chung sống, hòa giải với người khác. Họ sòng phẳng và ngay thật, không thích mắc nợ bất kỳ ai, người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, mệnh phú đăng hỏa, là người có năng lực quan sát rất tốt, phản ứng lanh lẹ tinh thông, cũng có năng lực ứng biến hơn người. Họ có kỹ năng tiếp xúc rất tốt, hoàn toàn có thể nói là có tài xã giao, dễ làm quen với người khác. Tính tình linh động, họ thích những hoạt động giải trí sôi sục, cũng hay làm những chuyện hoang đường táo bạo hay những hành vi ngoài sức tưởng tượng để gây sự chú ý và quan tâm của mọi người. Họ có thể là những diễn viên và vũ công bẩm sinh, họ không giỏi biểu đạt cảm xúc ra bên ngoài, nhưng họ biết cách làm thế nào để khiến người khác đặt lòng tin vào mình. Bản thân người tuổi tỵ sinh năm này có một sức hấp dẫn rất mãnh liệt, vẻ điệu đà của họ được thể hiện rất tự nhiên, điều này có lợi cho họ rất nhiều trong sự nghiệp. Nếu tham gia vào chiến trường, họ hoàn toàn có thể giành được những vị thế khá cao nhờ vào tài ăn nói và sức thuyết phục điêu luyện của mình. Tuy nhiên, người này cần xác lập rõ vị trí của mình, tiềm năng và phương hướng tăng trưởng của bản thân thì mới hoàn toàn có thể đi đúng đường. Tuy nhiên, họ luôn cần sửa đổi khác, không kiên trì với những gì nhàm chán. Tuy nhiên thành công xuất sắc lại thường đến với những người có nghị lực. Người sinh năm Ất Tỵ 1965 thiếu mất điều này, dễ chán nản, nên con đường đi đến thành công xuất sắc của họ thường gặp nhiều trắc trở. Họ không chỉ an phận thủ thường, cũng ghét bị kỷ luật trói buộc, luôn đi tìm sự mới lạ. Có điều khi cảm nhận được rằng bản thân hoàn toàn có thể gặp nguy hiểm hay bị rình rập đe dọa, họ sẽ lập tức từ bỏ không chút luyến lưu. Người này khá nóng nảy, bốc đồng, lời nói thường nhanh hơn tâm lý. Họ là những người phát minh sáng tạo không ngừng, không thích dựa vào gia nghiệp tổ tông để lại, mà thích tự mình phấn đấu, chuẩn bị sẵn sàng chịu khổ bên ngoài để làm những điều mình mong ước. Họ thích hợp tăng trưởng theo những ngành nghề mang tính kỹ thuật, thời cơ đến sẽ dễ được thành công xuất sắc. Người sinh năm 1965, mệnh phú đăng hỏa, là người trọng nghĩa khí, vì thế mà họ có không ít bạn bè và sẵn sàng giúp sức khi gặp khó khăn, vất vả. Tuy nhiên đậm cá tính, cố chấp, bướng bỉnh nên họ luôn có chính kiến của mình và không thích nghe lời góp ý của người khác. Đây là một thói xấu mà người này nên sửa đổi. Tử vi học có nói, trong số những con giáp, tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, là những con người được trời ban nhiều phúc đức và nhiều may mắn. Cuộc sống tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, trôi qua khá êm đềm, mặc dù có lúc khó khăn, chắc trở, nhưng cũng chỉ là trong giai đoạn nhất thời. Vì Ất Tỵ có cái tâm lương thiện, nên họ làm gì cũng được quý nhân tìm đến, tạo điều kiện để họ có được một cuộc sống viên mãn. Cách mà Ất Tỵ có thể vượt qua khó khăn nhanh như vậy chính là theo đuổi ước mơ của mình mà trở nên rất dũng cảm. Dù cuộc sống có luôn gặp phải đủ các gian nan, thử thách có những thời điểm khiến bạn chỉ muốn bỏ cuộc, những ước mơ sẽ chỉ rõ phương hướng để ta tiến về phía mục tiêu. Với con giáp này, nghịch cảnh đôi khi cũng là một trải nghiệm quý báu, chỉ cần họ kiên trì thì sẽ luôn tìm ra được đường đi cho riêng mình. Những gian chân vất vả đó rồi cũng dần đi vào quá khứ và tháng 3 âm lịch tới đây chính là tương lai tươi sáng của tuổi Ất Tỵ. Đây được dự báo là tháng công danh, tài vận đỏ như son của con giáp này, không những giàu có đổi đời thành đại gia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 Đầu tiên, chúng ta cùng xét tổng quan tử vi tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, trong tháng 3 âm lịch năm 2023. Xem tử vi tháng 3 năm Quý Mão tuổi Ất Tỵ âm lịch, vận trình của con giáp này có nhiều điểm sáng. Việc có nhiều các tinh hậu thuẫn mang tới cho tuổi Ất Tỵ, vận trình tháng 3 vô cùng thuận lợi. Được tam hợp nâng đỡ, lại thêm quý nhân ưu ái, đồng hành, bản mệnh thăng tiến như diều gặp gió. Một tháng vượng vận quý nhân, được cát khí hỗ trợ về nhiều mặt, bạn làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi, công danh tiền bạc viên mãn. Dù bạn đang làm nghề gì cũng được nâng cao, có được chỗ đứng của mình trong ngành, bạn đầu tư thì sinh lời nhanh chóng, làm công ăn lương thì được thăng chức tăng lương. Đặc biệt, con giáp này cho thấy khả năng tổ chức và sắp xếp vấn đề tài chính của mình, nên được cấp trên trọng dụng và giao phó cho nhiều nhiệm vụ quan trọng, hứa hẹn một tháng bùng nổ trên nhiều phương diện, cụ thể là về sự nghiệp, Nguyệt lệnh tháng này rơi vào đất lâm quan, giúp Ất Tỵ có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân, động lực phát triển của bản thân cũng trở nên rõ ràng hơn và đều là do bạn tự tạo ra. Nhân duyên tốt trong tháng cũng giúp bạn nhận được nhiều sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và trưởng bối. Điều này sẽ giúp bạn bám sát mục tiêu. Hãy cứ làm việc chăm chỉ, bởi bạn còn có thể tiến bộ hơn nữa. Khả năng tăng trưởng về mặt tài chính cũng rất khả quan, song chủ yếu vẫn phải dựa vào sự nỗ lực và chăm chỉ của bản mệnh, chớ nên há miệng chờ sung, bởi sẽ không có tiền từ trên trời rơi xuống. Đầu tư cũng có khoản ra, khoản vào, có dư để tiết kiệm và xoay vòng kinh doanh. Tuy nhiên, bạn vẫn có nguy cơ mất vốn như thường nếu không kiểm soát được thói quen mua sắm, tiêu xài hoang phí quá đà của mình. Về mặt tình cảm, gia đạo, nhờ sau Bách Việt chủ về nhân duyên che chở, đời sống tình cảm của các cặp đôi lúc này cũng khá suôn sẻ, ngọn lửa tình yêu được thắp sáng trở lại. Con giáp này và người ấy có thể tiến gần hơn, với những quyết định quan trọng nếu bản mệnh đang độc thân và đang thích một ai cứ thẳng thắn đối diện với cảm xúc thật của mình đi thôi về sức khỏe của tuổi ất tỵ trong tháng này cơ bản là khá tốt không phải lo nghĩ nhiều khả năng hồi phục bệnh tình cũng rất tốt nhờ sự quan tâm chăm sóc của các thành viên trong gia đình ngoài ra bản mệnh cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho việc rèn luyện thể chất và thể trạng luôn sung sức cẩm nang vượn vận tuổi ất tỵ mệnh phú đăng hỏa khẩu quyết thu nhập hứa hẹn khởi sắc, các khoản tích lũy cũng nhiều hơn. Quý nhân là tuổi ngọ và tuổi hợi. Tiểu nhân là tuổi dậu và tuổi thìn. Màu sắc may mắn là màu tím và màu hồng. Sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Ất Tỵ trong tháng 3 âm lịch. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tử vi sự nghiệp về Ất Tỵ trong tháng 3 âm lịch. Bước sang tháng 3 âm lịch, đường công danh, sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ sẽ có phát triển khởi sắc do Nguyệt lệnh lâm quan ở Tỵ. Bên cạnh đó gặp tài tinh và thất sát cùng nhau sinh ấn, nhìn chung không có quá nhiều biến động mà còn dễ dàng đạt được những thành quả trong công việc như được thăng chức và tăng lương. Được Nguyệt lệnh lâm quan mang theo sự quyền quý, có quý nhân phù trợ, mệnh chủ mạnh dạn tiến hành những dự định, kế hoạch đã ấp ủ từ lâu, khó khăn sẽ có người giải nguy, rất đáng để thử sức, với những ai vừa đi làm hay tiếp quản vị trí, chức vụ mới, ban đầu sẽ đối mặt với không ít khó khăn và thách thức. Nhưng bằng sự bản lĩnh, tự tin và tài năng, bản mệnh dần giải quyết mọi thứ thỏa đáng. Hơn thế, nghiệp vụ càng được chuyên sâu, mọi thứ vận hành càng trơn tru, bình ổn. Từ giữa tháng bản mệnh có thể độc lập làm việc, tự tin khẳng định tài năng, tự tạo ra nhiều cơ hội thăng tiến cho chính mình. Đối với người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, đang làm việc nhà nước, hay làm công ăn lương thì nhận được nhiều cơ hội để phát triển. Quá trình làm việc với đối tác hay ký kết hợp đồng đều diễn ra thuận lợi. Những mô cầu công danh sẽ gặp được quý nhân phù trợ và may mắn có được nhiều lợi ích trên con đường thăng tiến cho sự nghiệp. Tuy nhiên, để có được những may mắn, hanh thông như vậy thì bạn cần phải cố gắng, cần nỗ lực rất nhiều vì chính sự chủ động của bạn mới tạo ra những lợi thế ấy. Con đường sự nghiệp hanh thông, càng về cuối tháng thì vận trình càng khởi sắc, dễ được cân nhắc lên vị trí cao hơn. Đối với người tuổi Ất Tỵ đang làm công việc kinh doanh, thì trong tháng 3 âm lịch tới đây sẽ có nhiều cơ hội để bứt phá và mở rộng quy mô, công việc làm ăn phát triển thuận lợi. Hơn nữa, tính cách sôi nổi, cởi mở cũng giúp bạn dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ với nhiều người xung quanh. Thời điểm này, cơ hội gặp gỡ quý nhân của bạn là khá lớn, quý nhân sẽ giúp bạn khắc phục những tồn động có từ trước đó và những hướng đi mới trong tương lai. Những chú rắn sẽ có cơ hội để thể hiện năng lực bản thân, cần thêm sự linh hoạt và sông sáo trong công việc. Bạn sẽ phải luôn nỗ lực không ngừng, kiên nhẫn học hỏi mở rộng kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, có như vậy thành công với nhanh đến. Chẳng những vậy tinh thần làm việc ngày càng hăng say, đầu óc mở mang, dẫn tới nhiều ý tưởng sáng tạo tuyệt đỉnh, bạn có thể đạt được thành tích bất ngờ. Hãy cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu, đừng bỏ cuộc giữa chừng, chắc chắn bạn sẽ gặt hái được trái ngọt xứng đáng. Những liên hệ xã hội cũng rất hữu ích với bạn trong tháng 3 âm lịch này. Sao Bách Việt thúc đẩy nhân duyên, giúp các mối quan hệ hòa hợp tốt lành, nhờ đó ất tỵ có thể nhận thêm được nhiều sự trợ giúp từ đồng nghiệp và cấp trên. Điều này sẽ giúp bạn bám sát mục tiêu, hãy cứ chăm chỉ làm việc bởi bạn còn có thể tiến bộ hơn nữa. Lưu ý, tháng này, các dấu hiệu tích cực mới xuất hiện ở dạng tiềm tàng, cần thời gian và sự nỗ lực của bản thân mới có thể biến cơ hội thành hiện thực. Thành công không đến một cách dễ dàng, mà phải trải qua cả một quá trình phấn đấu và lâu dài, bạn nên làm việc bằng hết trách nhiệm và sự quyết tâm của mình. Ngoài ra, trong tháng này theo cửu cung phi tinh đồ, sao ngũ hoàng sẽ phi tinh tới vị trí phương vị đông nam, đây là phương vị của con giáp tuổi ất tỵ chủ quản. Sau này là sao hung họa, gây ảnh hưởng rất nhiều đến con đường công danh động của bản mệnh, vậy nên ất tỵ cần có giải pháp để xử lý những điều xui xẻo đó thật rõ ràng. Nếu có điều kiện, người tuổi ất tỵ có thể bài trí vật phẩm phong thủy như là quả cầu thạch anh màu đỏ hoặc hồng ở hướng đông nam phòng khách, ngôi nhà hay bàn làm việc. Như vậy sẽ dễ dàng thu hút tài khí, công việc kinh doanh càng thêm thuận lợi. Phần 2. Tử vi tài lộc tuổi Ất Tỵ tháng 3 âm lịch Tử vi tháng 3 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch dự báo, phương diện tài chính của con giáp tuổi Ất Tỵ sẽ có xu hướng tăng dần trong tháng Bính Thìn này. Tuy mức độ vẫn chưa được coi là xuất sắc, nhưng cũng giúp túi tiền của bạn khá rủng rỉnh, tiêu pha cũng không cần đong đến quá nhiều. Cùng với công việc hanh thông, thu nhập của bản mệnh hứa hẹn khởi sắc, các khoản tích lũy cũng nhiều hơn, nguồn thu nhập chính vẫn dựa vào chính tài. Nguyệt lệnh lâm quan đòi hỏi bạn phải có kế hoạch rõ ràng để có thể phát triển lâu dài và ổn định, chứ không nên ăn sổi. Đặc biệt, nỗ lực và sự chăm chỉ của bạn tới đâu thì sẽ mang tới lợi nhuận tới đó, chớ nên há miệng chờ sung bởi sẽ không có tiền từ trên trời rơi xuống đâu ạ. À. Người làm kinh doanh, buôn bán cũng gặp may mắn nhất định, đầu tư có khoản ra khoản vào, có dư để tiết kiệm và xoay vòng kinh doanh, bạn càng sông sáo và chịu khó tìm hiểu thị trường thì càng có lợi ở giai đoạn này. Tuy nhiên, bạn vẫn có nguy cơ mất tiền như thường nếu không kiểm soát được thói quen mua sắm, chi tiêu hoang phí, quá đà của mình. Hãy nghiêm túc thực hiện kế hoạch tiết kiệm mà bản thân đã đặt ra, dù ở thời điểm nào đi chăng nữa. Thứ ba, tử vi tình duyên gia đạo tuổi Ất Tỵ tháng 3 âm lịch. Trong tháng 3 âm lịch, tin vui là vận trình tình cảm của tuổi Ất Tỵ có sự thay đổi tích cực nhờ sao Bách Việt mang nhân duyên tới. Tháng này, được đào hoa dẫn lối, dù là người đã có đôi hay người độc thân thì đều có những trải nghiệm thú vị trong chuyện tình cảm. Đời sống tình cảm của các cặp đôi lúc này khá suôn sẻ, ngọn lửa tình yêu được thắp sáng trở lại sau những xa cách, hiểu nhầm, trách móc trước đó. Trong quá trình bên nhau, sẽ đôi lúc xảy ra mâu thuẫn giữa hai bên, cãi vã, nhưng sau mỗi lần như thế, cả hai lại thêm hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Tình cảm cũng vì thế mà thêm phần gắn kết, gia đạo có nhiều niềm vui, vợ chồng hòa thuận, con cái hiếu thảo. Vận đào hoa của người độc thân càng ngày càng vượt, đây là cơ hội tốt cho những ai đã có sẵn đối tượng thầm mến trong lòng. Nếu bản mệnh đang thích một ai đó, cứ thẳng thắn đối diện với cảm xúc của mình đi thôi hạnh phúc cũng cần phải có sự dũng cảm theo đuổi thì mới có được. Thứ tư, tử vi sức khỏe tuổi Ất Tỵ tháng 3 âm lịch. Vận trình sức khỏe tháng 3 âm lịch của người tuổi Ất Tỵ có nhiều chuyển biến tích cực, không phát sinh vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng đừng vì thế mà những chú rắn lơ là việc chăm sóc sức khỏe. Bản mệnh cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho việc rèn luyện thể chất để thể trạng luôn sung sức. Tốt nhất nên sắp xếp thời gian đi tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng thể sẽ tốt hơn, luôn nắm được tình trạng sức khỏe, lại thêm phần an tâm hơn. Với những người đang gặp sẵn vấn đề về sức khỏe, khả năng hồi phục bệnh tình cũng rất tốt nhờ sự quan tâm, chăm sóc của các thành viên trong gia đình. Đặc biệt chứng đau nửa đầu cũng giảm đi trông thấy, người bị đau xương khớp cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Dấu hiệu đau nhức giảm hẳn nên tăng cường luyện tập thể dục, thể thao để có thể điều trị dứt điểm triệu chứng này. Nam mệnh chú ý hạn chế tửu sắc, kẻo sức khỏe không đảm bảo. Dù công việc bận rộn tới đâu, cũng không nên thức quá khuya, kẻo bị suy giảm trí nhớ sớm. Về tuổi hợp làm ăn với tuổi Ất Tỵ trong tháng 3 âm lịch năm 2023. Tuổi Ất Tỵ hợp với tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Mùi và tuổi Tý là đại cát, đại lợi, vạn sự hanh thông. Đầu tiên là người tuổi Tỵ và người tuổi Ngọ hợp tác tốt nhất. Người tuổi tỵ giỏi suy nghĩ nên đưa ra được những kế sách mang tính xây dựng, người tuổi ngọ lại chịu khó nên hoàn thành tốt kế hoạch đặt ra. Sự hợp tác ăn ý uyển chuyển của cả hai bạn sẽ đưa tới nhiều thành quả rực rỡ, lợi nhuận thu về cũng rất lớn. Thứ hai, người tuổi tỵ và tuổi tý khi làm đối tác kinh doanh, họ cũng rất hợp cả. Tuổi tỵ đánh giá khá cao sự thông minh và năng lực của người tuổi tý, còn tuổi tý lại có cách giải quyết vấn đề rất tuyệt vời, và luôn giữ vai trò trụ cột khi làm ăn với tuổi tỵ. Vì vậy hai hành tinh này sẽ cùng kết hợp để xây dựng một tập thể khá vững mạnh. Thứ ba, người tuổi tỵ và người tuổi mão có thể hợp tác với nhau. Nếu cả hai bên cố gắng hiểu và hành động ăn khớp với nhau, thì hợp tác kinh doanh sẽ có thành công khi là đối tác kinh doanh hai con giáp này sẽ kết hợp rất tốt với nhau. Tỵ sẽ đóng vai trò là người lãnh đạo, bên cạnh đó, tỵ nhờ giao tiếp tốt sẽ chịu trách nhiệm về ngoại giao và khách hàng, còn Bão sẽ lo chuyện hậu phương trong tập thể của cả hai người, đồng thời đảm nhận các việc có liên quan tới tài chính. Người tuổi Tỵ và tuổi Mùi, hợp tác kinh doanh thuận lợi. Người tuổi Tỵ linh hoạt trong việc nhận biết thái độ, dụng ý của đối tác, tuy nhiên người tuổi Tỵ cần đặt sự nghiệp lên hàng đầu, cố gắng giảm bớt những sai sót trong công việc. Tỵ và Mùi sẽ tạo thành một đế chế khá vững mạnh và có nhiều ý tưởng sáng tạo, với điều kiện khi họ chung mục tiêu, Ất Tỵ rất nhiệt tình trong công việc mà mình tin tưởng và Mùi rất tuyệt vời trong công việc xây dựng các ý tưởng. Hai tuổi này kết hợp với nhau sẽ tạo thành bộ đôi hoàn hảo, tỏa sáng trên mọi mặt trận, đem về nhiều thắng lợi và tiền bạc vô biên. Người tuổi Tỵ và người tuổi Hợi có thể hợp tác. Song người tuổi Tỵ không nên đưa ra quá nhiều ý tưởng gây bất lợi cho người tuổi Hợi. Nếu Tỵ và Hợi cùng hợp tác làm ăn với nhau, Tỵ thông minh, nhanh nhẹn sẽ đóng vai trò làm tiền tuyến và là trung tâm của sự chú ý điều này rất hợp với ý của hợi. Vì tuổi này vốn thích hợp với công việc của hậu phương, nên phòng làm việc của tỵ và hợi sẽ được trang trí theo kiểu cổ điển. Những bữa ăn cùng nhau của hai người tại các nhà hàng sẽ rất thường xuyên và trang trọng. Ngoài ra, trong thời gian này, người tuổi ất tỵ không nên làm ăn hay kết bạn với. Tuổi dần, tuổi thân, tuổi dậu, bằng không thì sẽ ưu sầu liên miên, phá tài, phá vận, tổn thương và cô đơn. Và bây giờ, là tử vi chi tiết từng tuần, tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965 trong tháng 3 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 tới ngày mùng 7 âm lịch. Bước sang tuần mới, tháng mới, người tuổi Ất Tỵ gặp may mắn liên tiếp khi được cắt tình, thiên ấn, chính ấn mang tới cho tuổi Ất Tỵ sự tự tin để theo đuổi mục tiêu của mình. Mọi kế hoạch của con giáp này đều diễn ra trôi chảy, dù làm gì thì Ất Tỵ cũng thu được thành tựu đáng kể, giữ vững phong độ của mình trong tập thể. Với những biểu hiện trong thời gian qua, đặc biệt là tinh thần làm việc hết mình, cùng những cống hiến to lớn dành cho công việc, bản mệnh được cấp trên đánh giá cao, có lẽ là thời cơ chuyển mình, thăng quan tiến trước của con giáp này đang ở rất gần rồi, vì thế cần phải nhanh chóng nắm bắt. Về vấn đề tài lộc có dấu hiệu phát triển tích cực, đặc biệt là những người đã cần mẫn dành thời gian cho tất cả công việc chính, lẫn việc làm thêm. Bạn nhận được khoản hậu hĩnh, tạo dựng được quan hệ tốt đẹp với đối tác, cấp trên, nên cơ hội sẽ còn rất nhiều trong tương lai. Tuy nhiên, ngũ hành tương khắc gây khó khăn cho ất tỵ trong vấn đề tình cảm, các cặp đôi liên tục cãi vã vì nhiều vấn đề dẫn đến những mâu thuẫn khó có thể xoa dịu được. Cũng vì nguyên nhân này mà khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn hơn. Quý nhân là tuổi ngọ và tuổi hợi. Con số may mắn là số 34, số 78 và số 90. Màu sắc may mắn là màu tím và màu hồng. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 tới ngày 15 âm lịch. Con đường sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ không quá thuận lợi trong tuần này. Có thể có những thành công từ trước đó của bạn là yếu tố khiến kẻ tiểu nhân ghen ghét, tìm cách hãm hại. Hãy tập trung vào nhiệm vụ được giao, bạn sẽ hạn chế được nhiều sai sót không đáng có, không tạo cơ hội để kẻ khác lợi dụng. Về tài lộc lại có điểm sáng ngay từ những ngày đầu tuần mới, bạn nhận được phần thưởng cho những thành tích gặt hái được trong khoảng thời gian trước đó. Đây chính là lời cổ vũ, động viên hữu dụng nhất, giúp bạn tiếp tục vươn lên, không đầu hàng nghịch cảnh. Về chuyện tình cảm của Ất Tỵ cũng không quá lý tưởng trong tuần này, bạn thường đặt cái tôi của mình lên quá cao và gạt bỏ ý kiến, quan điểm của người ấy. Cứ tiếp tục như vậy, đối phương sẽ cảm thấy mình không được tôn trọng, quan hệ hai bên cũng sẽ nhanh chóng rạn nứt. Về sức khỏe của bản mệnh tuổi Ất Tỵ không có vấn đề gì lớn, nhưng bạn nên lưu tâm hơn các vấn đề có liên quan tới mắt. Đừng quên thường xuyên vệ sinh mắt cẩn thận bằng dung dịch riêng, nhất là nếu bạn thường xuyên ngồi máy tính. Nếu có thể, bạn nên học một bài mơ xa xa mắt để dùng mỗi ngày giúp cải thiện thị lực và hạn chế bị viễn thị vì mắt bạn quá yếu nhé. Quý nhân là tuổi mão và tuổi hợi. Con số may mắn là số 37, số 89 và số 10. Màu sắc may mắn là màu cam và màu đỏ. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 tới ngày 22 âm lịch. Bước sang tuần mới này, tuổi Ất Tỵ vừa được Thiên ấn nâng đỡ, lại có Nguyệt lệnh Lâm quan ủng hộ, có thể tranh thủ tiến hành các việc quan trọng như thay đổi công việc, mở rộng quy mô kinh doanh, tiến hành đầu tư, học tập thêm ở lĩnh vực mới, mua nhà, mua xe. Công việc tiến triển thuận lợi, khó khăn có quý nhân trợ lực, Hà quyết tâm và kiên trì tới cùng sẽ đạt được thành quả xứng đáng. Tài vận trên đà khởi sắc, công việc có nhiều nguồn thu, tiền bạc song sinh, chi tiêu thoải mái, một vài dự định quan trọng cho tuần này có thể được tiến hành thành công. Về chuyện tình cảm càng ngày càng khởi sắc, Bách Việt mang tin vui cho những ai còn độc thân, tình yêu thăng hoa bất ngờ, hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị. Tuy nhiên, nhị hắc gặp nhất bạch hướng Tây, nhắc nhở bản mệnh cần cẩn thận về vấn đề sức khỏe, có những dấu hiệu bất ổn mà bạn không nên chủ quan. Ất tị sẽ bị đau dạ dày, đau dạ dày ngày càng nặng, chủ yếu là do mất ngủ vì stress. Hãy giải tỏa căng thẳng, bằng cách tìm ai đó để trò chuyện. Ngoài ra tuần này, bạn nhớ đề phòng hỏa tai hoặc là bệnh tật có liên quan tới huyết áp, không nên để tình trạng căng thẳng kéo dài, kẻo đổ bệnh. Bên cạnh đó, việc tăng kết nối với mọi người trong gia đình cũng giúp cải thiện tâm trạng cũng như sức khỏe. Vì thế bạn cần dành thời gian để trò chuyện, vui đùa còn tốt hơn là cả uống thuốc đấy ất tỵ nhé. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Hợi. Con số may mắn là số 37, số 89 và số 10. Màu sắc may mắn lạ, màu cam và màu đỏ. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 tới ngày 29 âm lịch. Người tuổi Ất Tỵ may mắn được cả sao Thái Dương chiếu mệnh và tam hợp nâng đỡ trong tuần mới, nên vận trình chuyển biến theo chiều hướng tích cực, nam giới được lợi hơn cả. Đường công danh, sự nghiệp có điểm báo thăng tiến bất ngờ, bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi, có khả năng còn được tăng lương nữa quý nhân của bạn ở thời điểm này cũng có thể sẽ là một người nam giới có tầm ảnh hưởng. Người này còn giúp bạn rất nhiều trên con đường sự nghiệp. Dưới sự che chở của đối phương, bạn không còn lo sợ trước những trông gai. Chỉ cần bạn phát huy tốt năng lực của mình, sẽ giành được những điều mình mong muốn. Một tin vui nữa là tài lộc trong tuần của tuổi Ất Tỵ rất khá. Các nguồn thu đang tăng lên đáng kể, nhất là từ giữa tuần trở đi. Con giáp này sẽ có cơ hội để kiếm tiền, nâng cao thu nhập, bất kể là người làm công ăn lương hay kinh doanh đều có cơ hội ngang nhau. Bản mệnh được quý nhân chỉ cho những hướng phát triển hỏa chính xác, nên chẳng cần quá vất vả, mà tiền thì vẫn đầu ầm ầm về túi. Nhiều người còn có cơ hội phát tài dựa vào sự may mắn của mình. Tuy nhiên đại hao cho thấy, dù túi tiền dư giả, nhưng bạn lại thường chi tiêu quá nhiều vào những việc không cần thiết. Nếu muốn giàu có, bản mệnh nên có cách chi tiêu hợp lý hơn. Không nên kiếm được bao nhiêu, đã tiêu sạch bấy nhiêu, tốt nhất hãy tìm cách đầu tư thông minh hơn. Về phương diện tình cảm nhìn chung là ổn định, dù vợ chồng bạn đều làm việc vất vả nên ít có thời gian dành cho nhau. May mắn là cả hai đều ý thức rất rõ về nghĩa vụ của mình với gia đình, nên đôi bên luôn cố gắng hết sức để thông cảm và giúp đỡ lẫn nhau. Tình hình sức khỏe cũng được cải thiện nhiều hơn, chất lượng giấc ngủ được tăng cường, ăn uống cũng cảm thấy ngon miệng hơn, chứng đau nửa đầu không còn, một vài người bị đau xương khớp cũng sẽ thấy các dấu hiệu giảm dần. Nên duy trì luyện tập thể dục thể thao thường xuyên hơn,